có phòng thờ phòng giặt sân thượng trước sau nha cũng như là có phòng uh, sông hơi phòng tập kim như quý vị đây là một trong những căn nhà với diện tích là ngang năm và độ sâu là lên đến 18 mét và căn nhà mình thì đang được nằm trên khu vực vị trí ngay trục đường của đường Lê Đức Thọ thuộc phường uh, ờ, 14 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh và con đường này là một con đường thông và một con đường lớn nha quý vị ngay sát với mặt tiền của đường Lê Đức Thọ luôn với uh, căn nhà mình đây thì anh chị có thể là vừa mua ở và mua để mở phòng làm công ty kinh doanh buôn bán về hàng online cũng mở tiệm nail spa đều được nha quý vị cũng như là có thể là bán về hàng tập hóa đều được nha với căn nhà mình là ngang 5 và độ sâu là 18m và nằm trên con đường thông rộng lên đến khoảng 6m à, và với ngay sát mặt tiền của đường Lê Đức Thọ luôn. Ở đây thì à, gia đình mình chúng ta có thể là vừa mua ở và mua kinh doanh, buôn bán đa ngành nghề nha quý vị. Với căn nhà mới, sổ hồng riêng và sổ hồng chính chủ mua bán công chứng ngay trong ngày nha. Và đây là căn nhà với được gia chủ thiết kế thang máy là trọng lượng 450 kg và với à, vừa thang máy và vừa thang bộ nha quý vị. Với căn nhà chúng ta thì nhà xây mới và hướng nhà mình là hướng đông bắc với căn nhà chúng ta thì ngay sát bên với lại khu vực công viên cũng là trường học và bệnh viện, siêu thị, chợ và đầy đủ tất cả những các cái tiện nghi nha quý anh chị. Một mẫu nhà với thiết kế theo phong cách hiện đại này và đẹp vào cuối năm 2023. Đấy anh chị khách hàng chúng ta mua và sở hữu ngay căn nhà này thì và nó là rất tuyệt vời rồi với một căn nhà là ngang 5 à, và độ sâu là 18 m. Và căn nhà này thì đang được gia chủ chào với một giá bán là chỉ với lá là 13 tỷ 700 triệu đồng thôi và còn thương lượng nha quý vị. Một căn nhà với ngang à, 5 và độ dài là lên đến 18 ờ, mét nha. Xây dựng thiết kế là lưỡng ngược nha quý vị. <clears throat> Vâng thì ờ, để tiếp đến em sẽ mời tất cả quý vị và mọi người vào bên trong. Thì ờ, nhà chúng ta sẽ được gia chủ thiết kế với cùng à, hai lớp cửa nha quý vị một lớp cửa sắt bên ngoài và bên trong thì à, chủ nhà đang à, chuẩn bị à, hoàn công xong sẽ làm cho thêm cho gia đình chúng ta với à, một à, lớp cửa cuốn bên trong nữa đấy và nhà mình thì à, được à, hai lớp cửa nha rất là chắc chắn và kiên cố ở khu vực đây thì à, chúng ta sẽ có cái um, uh, ờ, gara ô tô này cũng như là khu vực uh, đậu xe máy bên ngoài của căn nhà mình thì ở ngay bên ngoài đây sẽ được gia chủ là trang trí với kết hợp những bức tranh bức ảnh và có những các cái tủ âm tường Đấy, để những các cái mũ nón giày dép và áo mưa khu vực bên ngoài Đấy, với uh, tường thì được gia chủ là dán những cái viên gạch cao lên đến trần nhà rồi và bên trên thì chúng ta sẽ có hệ thống là trần thạch cao và có hệ thống đèn led đèn chiếu sáng cho căn nhà mình nha quý vị rất là đẹp và một căn nhà với ngang là 5 và độ sâu là 18 mét xây dựng phun đất và thiết kế đẹp, xây dựng là lệch tầng nha quý vị. Bên trong đây thì à, chúng ta sẽ có thang máy là trọng lượng 450 kg này, lên xuống cho từ 4 à, đến 6 người nha quý vị. Và ngay dưới à, tha cầu thang bộ đây thì sẽ được gia chủ trang trí với những các cái hòn đăng bộ này với những các cái ô tiêu cảnh nha quý vị bên trên đây thì chúng sẽ được gia chủ thiết kế với không gian phòng bếp và phòng khách thì được gia chủ là thiết kế bên trên khu vực tầng lửng rồi Bên dưới đây thì à, chúng ta sẽ có cái không gian à, khu vực phòng bếp của căn nhà mình rất là đẹp nha quý vị. Một căn nhà với là ngang năm và độ sâu là lên đến 18 à, m và nằm trên con đường thông và ngay sát bên trường học, công viên, chợ và siêu thị, bệnh viện đầy đủ hết nha quý vị. Nhà này thì nhà mới và nhà hoàn công sổ sách giấy tờ đầy đủ hết rồi. Bên dưới ờ, tầng trệt thì ờ, sẽ được gia chủ thiết kế với một phòng vệ sinh bên dưới tầng trệt luôn này. Và đằng sau thì ờ, chúng ta sẽ có giếng trời để lấy gió và lấy ánh sáng nha quý vị. Một mẫu nhà là ngang 5 và sâu 18 m và nhà mới sổ hồng riêng đầy đủ hết cho gia đình mình. Anh chị cô chú khách hàng chúng ta mua chỉ việc là sách Bali về ở thôi. Và căn nhà này thì đang được gia chủ bán với cái giá là 13 tỷ uh, 13 tỷ 650 triệu đồng thôi nha quý vị. 13 tỷ 650 triệu đồng và còn thương lượng nhá. Một căn nhà với nằm trên con đường thông và nhà xây mới, sở hồng riêng, pháp lý rõ ràng mua bán công chứng ngay trong ngày nha quý vị. Nhưng ai đang xem và tham quan cũng là lựa chọn và quan tâm đến cho mình những cái căn nhà đẹp và sở hữu ngay trên uh,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 Đấy, khoảng 10 ờ, năm rồi nha quý vị và làm ờ, ăn cũng như là buôn bán với những cái căn nhà đẹp và chắc chắn cũng như là đảm bảo chất lượng đến ờ, gia đình mình Đấy, với những cái căn nhà phải nói là rất tuyệt vời Đấy, với những cái căn nhà rất là đẹp nha quý vị để cho anh chị khách hàng chúng ta xem cũng là lựa chọn cho mình nhá Đấy, với bên kênh nhà đất bên em thì phương châm cũng như là đảm bảo chất lượng cũng như là uy tín đến tất cả khách hàng mình cũng là với những cái căn nhà đẹp và chắc chắn đảm bảo đến ờ, gia đình mình nha quý vị phải nói là xây dựng và thiết kế lên một căn nhà anh chủ ờ, nhà đầu tư và sang kín lên phải nói là rất đẹp và bền cũng là chắc chắn đến ờ, gia đình chúng ta mua và ưng ý cho mình thì xem cũng như là xem nhà và xem giấy tờ đảm bảo chất lượng đến tất cả khách hàng mình thì quý vị chúng ta xuống cọc để mua cho mình nha quý vị để đón một cái năm mới cũng như là năm 2023 một cái năm phải nói là tuyệt vời để à, chúng ta sum vầy bên à, gia đình và người thân và cũng như là những cái căn nhà mới đến à, tất cả cô chú anh chị khách hàng mình cũng như là quý vị và mọi người nha Nhà này thì được xây dựng và thiết kế trên nền đất là ngang 5 và sâu 18 m và được xây dựng với thiết kế là một trệt, một lửng và ba lầu với full đầy đủ tất cả nội thất kèm theo từ sofa cho đến bàn ăn, tivi và có tủ lạnh, máy giặt, điều hòa đầy đủ hết rồi nha quý vị gia đình khách hàng chúng ta chỉ mua chỉ việc là sách Bali về ở thôi Đấy, và căn nhà thì à, được gia chủ thiết kế với những các cái ô khoảng giếng trời này đường sau của căn nhà chúng ta thì có giếng trời luôn và cũng như là ở ờ, ngay giữa khu vực cầu thang sẽ được gia chủ thiết kế với những các cái ô khoảng giếng trời nhá để à, gia đình mình chúng ta lấy số và lấy được ánh sáng nha quý vị và với à, phương châm bên đất bên em thì luôn tận tâm tận tình và đảm bảo chất lượng đến tất cả quý vị khách hàng mình cũng như là mua cho mình những cái căn nhà ưng ý và những cái sản phẩm tốt luôn phục vụ đến à, tất cả đại gia đình mình Đấy, và bên trên đây thì à, chúng ta sẽ có phòng ngủ đầu tiên nha quý vị ở chân lầu thì à, nhà mình sẽ có phòng ngủ được gia chủ là tặng nội thất luôn rồi có giường và có bàn trang điểm kệ để tivi đầy đủ hết nha quý vị và điều của đặc biệt của căn nhà mình đây là ngang năm và sâu là lên đến 18 mét và xây dựng là một trệt một lửng ba lầu và full đầy đủ tất cả nội thất có phòng sông hơi phòng tập kim đầy đủ hết nha quý vị phòng giặt và sân phơi với những cái căn nhà phải nói là giá cả phải chăng và đẹp đến ờ, tất cả quý vị và mọi người khách hàng chúng ta để ờ, lựa chọn cho mình được những cái căn nhà ưng ý nhất và những cái sản phẩm tốt thì ờ, quý vị khách hàng chúng ta đang theo dõi trên kênh TikTok cũng như là trên kênh hệ thống YouTube và trên Facebook, Zalo, Fanpage quan tâm đến những cái căn nhà mà bên nhà đất bên em luôn phục vụ và cập nhật đến ờ, quý vị và mọi người khách hàng chúng ta thì ờ, xem sơ qua được liên hệ ngay về bên kênh nhà đất bên em để đi xem nha quý vị và không bỏ lỡ cho mình những cái căn nhà đẹp và mua để đón một cái ờ, năm mới 2023 nha quý vị. Và khu vực đằng sau đây thì chúng ta sẽ được cho chủ tặng giường cũng là tủ và bàn trang điểm kệ để tivi này. Và nhà mình thì được xây dựng thiết kế là lệch tầng nha quý vị. Cho nên là không gian phòng ngủ cũng là phòng vệ sinh khá là rộng. Và ô khoáng giếng trời này cũng như là thoải mái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 Đấy, phải nói là những cái căn nhà ở trên địa bàn của quận Gò Vấp thì à, phải nói là xây dựng và thiết kế rất là đẹp nha và cũng là chắc chắn và đảm bảo đến à, đại gia đình mình và trong cái thời điểm à, cuối năm thì cũng chủ đang nhiều những các cái chủ nhà đang rất là cần tiền để thu hồi vốn nên là anh chị khách hàng chúng ta xem cũng như là quan tâm đến cho mình những cái căn nhà mà phù hợp với lại nhu cầu cũng như là tài chính gia đình mình thì xem sơ qua được video cảm thấy quan tâm đến và đủ khả năng và đủ nhu cầu mua thì à, liên hệ ngay bên kênh nhà đất bên em để đi xem và sở hữu ngay cho mình những cái sản phẩm tốt nha quý vị. Với phương châm 3D và trách nhiệm uh, tận tâm tận tình đến tất cả quý vị và mọi người khách hàng chúng ta với những cái sản phẩm tốt cũng là những cái căn nhà hợp lý cho gia đình chúng ta chúng ta lựa chọn nha. Đấy, và căn nhà này thì đang được gia chủ chào với một giá bán là chỉ với 13 tỷ 650 triệu đồng thôi và ngang năm sâu 18 m và nằm trên con đường thông và ngay sát mặt tiền đường Lê Đức Thọ luôn. Nhà mình thì à, đường nhánh của đường Lê Đức Thọ nha quý vị. Vâng thì em à, vừa review là và em vừa à, giới thiệu đến căn nhà mình thì khách hàng chúng ta xem quan tâm đến và cũng như là muốn mua cho mình một căn nhà phải nói là đẹp và tuyệt vời thì ờ, xem sơ qua được cái uh, visa bên căn nhà đất bên em thì ờ, liên hệ nhanh để sở hữu ngay cho mình nha quý vị đừng bỏ lỡ cho mình những cái căn nhà đẹp và sang trọng nha dạ, và trên đây thì chúng ta sẽ có phòng thờ phòng giặt và sân thượng trước sau rồi ở trên đây thì sẽ được gia chủ thiết kế với một không gian phòng sông hơi này Đấy, dạ, khá là rộng luôn ở khu vực đằng sau nha quý vị khu vực uh, sân phơi phòng giặt Đấy, trên đây thì được gia chủ thiết kế và nó là rất đẹp rồi Đấy, dạ, khu vực giặt và phòng tắm phòng sông hơi